Ờ, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị về những nốt ruồi mà nằm ở xung quanh miệng. Tức là ở phần miệng chúng ta thì gồm có nốt ruồi ở trên môi và xung quanh toàn bộ cái phần à, cái phần miệng của mình đúng không ạ tôi đang nói phần miệng chứ tôi không nói phần cằm nhá đây là phần miệng tức là phần mà chúng ta nhìn thấy à, ở bên trên mà nếu đứng người đàn ông là không bị cái phần râu nó che mất thì nếu như mà có nốt ruồi ở môi hay là có nốt ruồi ở miệng xung quanh miệng thì các cụ vẫn hay bảo là nốt ruồi ở môi không phải là ăn trôi đâu mà nốt ruồi đến nốt ruồi mà ăn người và cái nốt ruồi tức là luôn luôn mà có cái uh, uh, dùng cái lời nói để mà làm cho người khác uh, uh, tức là để giành cái phần thắng về mình và cái điều này tất cả các sách vở đều viết rất là rõ cho nên thành ra là à, anh chị ờ, để tránh bị bắt tướng hoặc tránh bị ờ, lộ tướng thì những cái nốt ruồi xung quanh miệng này chị nên tẩy bỏ đặc biệt là những nốt ruồi ở nhân trung hoặc là nốt ruồi ở cạnh mép rìa mép trên mép trái trên mép phải anh chị hay gọi là nốt ruồi điêu ấy, kể cả bên dưới hai bên thì chúng ta nên tẩy bỏ vì những nốt ruồi như thế này thì đều có mang một cái tiếng xấu cả và chúng ta nên tẩy bỏ để mà chúng ta à, có được một cái nhân diện được à, hoàn hảo